siro chọn cái nào siro chọn ăn trước miếng bé hay là chọn miếng to ok thích ăn miếng bé siro chọn miếng nào hai miếng này đây siro nhìn kỹ chưa hai miếng này siro ăn miếng nào siro cứ thích ăn miếng bé à cố tình chọn miếng bé để nhường cho bà miếng to hả được tốt chờ bóc nhá anh bóc rất là nhanh nhưng mà Messi này Siro này kỳ lạ này mì hôm nay mì chê mì không ăn cam chê không ăn thì ờ, hết luôn chứ nó chỉ có hai quả chứ làm gì có nhiều ngon quá ngon quá đi thì quá ngon ngon quá miếng này có khi ngon hơn này quá Ôi, ngon quá nhưng mà thôi còn có ba miếng thôi chia cho ba đứa nhá Chứ không anh ăn một miếng thì này ba đứa này không biết chia thế nào Cái này chị My ăn được này, cho chị My ăn trước này Rồi, My lên ghế xanh kia ngồi Sang My sang ghế bên cạnh My ngồi đi Úi sổ pila pila làm gì mà nước dãi nên lại rơi cái gớm vậy ăn cái bánh này xong rồi anh lại phải mất công anh lau nhà hả ăn xong lại mất công lau nhà Úi giời, dãi nó nhỏ cái này để cho chị My nhé chị My ăn miếng bé để cái đây để cho chị My gọi tôn ngộ không yên nào nào yên yên yên để anh xem xem nào uhm. như quả chuối vậy chờ ừ, mấy hôm nữa cái ờ, nải chuối của anh ấy chín rồi lại ăn chuối tiếp thôi được rồi không Pila sắp không kiên nhẫn được nữa rồi Pila sắp hết sự kiên nhẫn rồi vì ờ, đây chỗ mi đây phần này là của đứa nào nhỉ Hình như là hai đứa kia nó ăn rồi đúng không? Phần của Pila hả? Có phải không? Đây là phần của Pila rồi đúng không? Đến lượt Pila rồi nhỉ? Nhỉ? Đây, của Pila. Đầu tiên lại cho con ờ, mì tí đã. Đây, con mì nó ăn một mình. Phần đầu tiên này là cho đứa nào? Phần này là của Messi hả? Của Messi nhá. Nhá. Đây, Messi ăn đi phần thứ hai này của đứa nào phần thứ hai này lần này cho bà Pila ăn trước nhé nhé cho bà Pila ăn đây này có hai phần này một phần to một phần bé này cho bà Pila ăn trước để cho bà Pila ăn miếng bé hơn nhé nhé Siro chọn cái nào Siro chọn ăn trước miếng bé hay là chọn miếng to Ok thích ăn miếng bé được thế Pila ăn sau để ăn miếng to tiếng này như hơi to thôi bây giờ phải chơi bài ngược lại thôi phải miếng to miếng bé để cho nó phân biệt nó rõ ràng ra đây từ từ Rồi, cho mà mà xì miếng bé này ăn trước rồi đây còn hai miếng này phải chơi cái bài này phải chơi cái bài bóp bẽ nó ra này cho con uh, cho con Yumi miếng này này đây cho con uh, Messi thêm này bây giờ nhá bây giờ này hai miếng này này uh, cho anh cho Siro chọn Siro chọn miếng nào hai miếng này đây Siro nhìn kỹ chưa hai miếng này Siro ăn miếng nào Siro cứ thích ăn miếng bé à cố tình chọn miếng bé đấy nhường cho bà miếng to hả được tốt cháu là quá là thảo luôn một miếng to một miếng bé mà siro luôn chọn miếng bé lần trước cũng miếng bé lần này miếng bé đánh thêm một lần nữa nhá xem nào có phải siro cố tình siro nhường bà không ừ. rồi chờ anh một tí ờ... cái này còn cái miếng này là miếng cuối cùng rồi miếng cuối cùng rồi thì cho con ờ, Yumi đây cho con Yumi ăn trước này đấy con Yumi giờ ăn miếng bé thôi nè con à, Messi này Yumi ăn miếng bé thế này bây giờ nha còn một lần cuối cùng này một cái to này một cái bé này này Siro ăn cái nào từ từ Pila để yên để cho Siro chọn Siro ăn miếng nào đây một to một bé đây ăn miếng nào à lần này <laughs> lần này <laughs> lần này là hai miếng nó chênh lệch nó lớn quá là <laughs> cho nên là cuối cùng là siro đã quyết định là nhường hai lần thả con săn sắt bắt con caro vừa vẫn được uh, tiếng hiếu thảo mà cũng không bị thiệt bởi vì là hai lần trước bù cho lần này là cũng là vừa coi như là hai bà cháu ăn bằng nhau đúng không miếng to miếng bé còn cái nào không nhỉ xem còn cái nào không cho nó ăn nốt đi chờ tí để kiểm tra xem còn không còn thì chúng ta chén nốt à, còn đúng một cái bánh thôi được rồi còn thì chúng ta cũng chén nốt đi quá kho bóc này con mi đây phần của con mi đây Messi này thế này nhá bây giờ này một miếng bé một miếng to này đây này nhìn nhá một miếng miếng này bé này miếng này to này lại cho siro chọn trước xem là siro ăn miếng nào đây siro ăn miếng nào dạ <laughs> dạ siro quyết không nhường bà nữa <laughs> sao lúc nãy hai lần siro nhường uh, bà siro ăn miếng bía để cho bà miếng to mà hả sao lần này này siro lại không nhường nữa à thế thôi giờ đây thôi con yumi ăn thế thôi bây giờ đây một miếng to một miếng bé nhá để cho pila chọn pila ăn miếng nào đây một to một bé này nhìn đây này một miếng to một miếng bé này pila ăn miếng nào à, pila chọn miếng bé đấy bây giờ bà lại nhường lại siro rồi nhá bây giờ lại bà pila lại nhường lại cho siro miếng uh, cho siro ăn uh, miếng to đấy bà ăn miếng bé cho siro ăn miếng to đấy thôi được rồi uh, chúng ta uh, ăn thế thôi chúng ta giải tán thì để anh còn lau nhà chứ ghê quá này. nước uh, dãi là ướt hết cả đùi anh nhìn này ướt hết đùi rồi